Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay mình sẽ hát cho quý vị và các bạn nghe một bài Bài này lâu lắm rồi nhưng mà mình rất thích Đó là bài Qua đó nhỏ Qua lối nhỏ vào nhà em Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng Lỡ rồi anh biết làm sao đây Để gần nhau thì em nói tìm đường dài đêm trở về em khóc thầm trong tay nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau xin em yêu dùm đời anh lên lên kiếp phong trần rồi trôi theo ngày tháng anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng dành để buồn cho em em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có anh bên em sẽ đẹp tình mãi

về góc thầm trong tay đã yêu nhau ai nỡ để muốn cho nhau xin em yêu dừng đời anh lên đêm kiếp không trần nổi trôi theo ngày tháng anh đâu có gì anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng dành để vui yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mới sau ta chỉ cần hai đứa mình bên nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mới sau xin quý vị nhiều nếu uh, thấy hay uh, ủng hộ cho mình à, một cái like đăng ký kênh của mình chia sẻ mọi người cùng xem nhé à, kênh của mình này là lúc 9 giờ 9 giờ sẽ có video mới hàng đêm kính mong quý vị à, cùng à, theo dõi cảm ơn nhiều